quy tấu sông hương về đền quy tấu sông hương cung cung cung lễ bái mười phương độ trì sông hương vì việc cư ly cung tâm quảng ngàn cung tâm quảng ngàn đi mẫu sai cô xuống đi xương gian nữ đồng chức nữ sang sòng sơn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 cô không mi cưỡi bằng bằng già chia thôi bằng bằng bạc tôi về đồng dệt cấm thiêu hoài dệt gấm theo hoa có chín về đồng cô dệt gấm theo hoa thiêu lòng lòng ly quy phượng thiêu núi sông sông sông vong đại hồng cô đã theo sóng mi gấm mi vong mi đại hồng dân nghi lên trình mẫu chúc công nghi đồng mẫu nơ khen đi lễ mọn tâm thành trần gian con đó lễ mọn tâm thành bút bút hoa như

Ayrılık